xe ra lên chầu rước cậu về sơn lâm nghe tiếng hát vẫn vương trong lòng phút chia xa ai chờ ai đợi mai xa rồi như lắm cậu ơi mai xa rồi như lắm cậu ơi cung văn con dâng lời thương nhớ câu hoàng ơi tháng tám tiếc cha tháng ba tiếc mẹ câu hoàng ơi nhớ về áo khăn con chờ con đợi hồi sau áo khăn con chờ con đợi hồi hát lời ta từ để cung văn văn con dâng lời thương nhớ câu hoàng ơi tháng tám tiệc cha tháng ba là tiệc mẹ câu hoàng ơi nhớ về áo khăn con chờ con đợi sau áo khăn con chờ con đợi hội sau áo khăn con chờ con đợi hội sau gian đào ô gian đào tình tối đêm qua tối đêm qua trăng thanh gió mát cậu hoàng gõ cửa ra chơi gian ý, ý đào nửa vầng trăng khuyết ai à, à có để ba sao giữa trời ta lên tình rằng có ai lên có ai lên ai nên cung trăng ai nên cung nguyện cho cầu hoàng tôi nhắn nhủ rắm rằng có ai rằng có ai nên ai đến cung trăng ai đến cung nguyệt cho cầu hoàng tôi gặp chín cô mười hồng nhan là thơm kìa cánh bông quê thương cánh bông quê thơm bông huê tươi tốt bông quê tốt đẹp để hiến dân lên cậu bé hoàng roi quất ngựa rước cậu về phố cát đồi ngang xoan thánh giá